lùi về sau một bước lùi ra phía sau hàng rào là chương trình rất là ý nghĩa và qua cái chương trình này là mình đã thấy rằng là quan trọng nhất là mình phải biết lắng nghe không phải lúc nào mình cũng là đúng trong công việc mà những cái khó khăn không giải quyết thì phải báo cáo lãnh đạo về để các cái lãnh đạo sẽ có những cái chỉ đạo phù hợp với mình thì mình ờ, coi ờ, là BVC như một gia đình thì ờ, qua đây cũng lời cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty các cái đơn vị văn phòng các các bạn đồng nghiệp cũng như là những tổ chức đã tạo cho mình một cái uh, sân chơi bổ ích cũng như là cái khoa học rất là bổ ích cho uh, mình người mình sẽ áp dụng mình nghĩ là cái này nó áp dụng rất là, là hiệu quả trong cái công tác hoạt động và của công ty trong gian tới với chương trình à, Team Building hiệu quả trách nhiệm văn hóa BVTFT bắt đầu từ 2023 à, văn hóa nền tảng sẽ à, tiếp tục triển khai một cách sâu rộng tại tất cả các đơn vị với vai trò là lãnh đạo trực tiếp nhân sự của mình thì vai trò là lãnh đạo cấp trung của tại đơn vị sẽ triển khai các hoạt động này ban quản trị nguồn lực sẽ cùng đồng hành tổ chức và hỗ trợ cũng như giám sát cho các lãnh đạo đơn vị phòng ban ngay các hoạt động văn hóa doanh nghiệp thì à, với à, cái đợt team building này muốn nhắc lại một lần nữa các hoạt động về bảy thói quen về chiến lược công ty và đặc biệt là vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình sao cho có trách nhiệm có hiệu quả để triển khai tiêu chí nội chung của công ty và các hoạt động văn hóa này làm nền tảng, làm bệ đỡ cho công ty triển khai những cái giải pháp cụ thể để từng bước à, đạt được cái mục tiêu chiến lược đến 2030 và điều đó thể hiện cái sự quan trọng của các hoạt động văn hóa BBCFC phát huy được một cái hiệu quả nhất định sau thời gian chúng ta xây dựng cái văn hóa nền tảng dựa trên bảy thói quen dựa trên à, sự à, quản trị cuộc đời cũng như là cái khóa về tốc độ niềm tin thì ờ, mọi người cảm nhận được văn hóa doanh nghiệp của từng cái trò chơi từng cái bài phát biểu từng cái hành động trong nhóm từ ờ, sau cái đợt này thì anh em sẽ cảm nhận được văn hóa doanh nghiệp đã được công ty đầu tư bài bản và mọi người ý thức được mình cần có trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động công việc cụ thể của mình